Hello xin chào tất cả mọi người là mình support Hùng đây và trong cái video này Hùng sẽ giới thiệu đến mọi người một số mẫu giày cầu lông Li Ninh chính hãng rất là ngon và đang được khuyến mãi sâu nhất từ khi mà nó ra mắt đến bây giờ và đều là những mẫu giày bán rất là chạy và đã lâu lắm rồi thì Linh mới có chương trình siêu sâu như vậy mọi người tranh thủ cơ hội nhé và bây giờ Hùng sẽ đến với các mẫu giày của ngày hôm nay luôn Ok đầu tiên là mẫu giày uh, Liling AI uh, ZS016 Đấy. và cũng là mẫu giày mà Hùng đang đi xin giới thiệu mọi người đây Mẫu giày này thì có giá gốc theo tiền tệ nó là 5 à 400 à 599 tệ mọi người ạ. Tương đương với khoảng là 2 triệu 050 000 tiền Việt và giá bán niêm yết tại các store thì là 1 triệu 450 nha mọi người. Đây. Và đây là hàng à, chính hãng, hàng chính hãng được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và đã có đóng thuế đầy đủ nha mọi người. Đấy, thì giá bán được đề xuất là 1 triệu 450 nghìn Đấy, là cũng là giá bán chung của thị trường Và hiện tại thì bên Hùng đang sale mức giá rất là tốt, cực kỳ tốt luôn tuy nhiên thì ông ờ, cũng không được phép ờ, công khai giá ở đây bởi vì mức giá khuyến mãi khá là sâu thì không được phép công khai mọi người ạ thì có gì mọi người thực sự quan tâm thì ờ, inbox cho hùng à, hiện tại thì đôi này còn size từ 39.5 40 41 và 42 hết 43 nha mọi người hết 43 nha Đây, màu trắng đen nửa trắng nửa đen rất là đẹp và thời trang nhìn uh, khá là trẻ trung đấy màu sắc thì kết hợp rất là đều là những màu uh, nhã nhặn hết màu cơ bản hết rất là đẹp đôi này mình thấy là nó rất là thời trang rất là đẹp Đấy. đôi này à, đế của nó đây đôi này thì có thể chơi cả uh, sân thảm sân bê tông nói chung chơi tất cả các mặt sân nhưng mà chơi sân bê tông thì nó hơi sót ok này mặt đế thì được thiết kế rất bám nền và cũng rất là dày dặn như mọi người Đấy. chất liệu cao su đồng màu được phun sơn đồng màu màu trắng đây công nghệ uh, ổn định mặt đế pro block ổn định mặt đế cũng như hỗ trợ cho lực bật cũng như là giảm chấn đây là một miếng nhựa kết nối phần trên và phần dưới và đây là biểu tượng công nghệ Lightning Cloud thì chính là công nghệ à, đệm đệm giảm chấn chính cho đôi giày này một lớp đệm Lightning Cloud rất dày Lightning Cloud là một trong những công nghệ giảm chấn hàng đầu của hãng Linux ờ, và chỉ được áp dụng cho các mẫu giày tầm cao và cao cấp nha mọi người Đấy, giảm chấn rất là dày dặn trên này thì chất liệu là da da kiểu này là da trơn cái logo Linux được cách điệu Đấy. phía trên này thì nó sử dụng nhiều vải dệt công nghệ túc tip gia cố chắc phần má cũng như là chống ờ, phần này nó làm hơi cao thì cũng sẽ hạn chế được việc chúng ta chạy và bị mài một phần da Đấy. À, đuôi này ờ, thì nó được thiết kế là cổ cái lưỡi gà này nó sẽ liền chứ nó không rời như các đôi giày khác nhưng nó được may liền luôn đôi giày này thì ờ, bên hùng khuyến mãi giá rất là tốt không được công khai nên mọi người tranh thủ nắm bắt cơ hội nhắn tin hùng nhé đây là mức giá giảm giá sâu nhất từ trước đến giờ thì ờ, đôi này ờ, ngoài màu đen trắng thì nó có màu trắng nha mọi người Giá cũng như nhau nhá Màu trắng này thì có size uh, ờ, 395 còn một đôi 40 còn hai đôi 41 hết 42 còn hai đôi 43 còn một đôi nha mọi người Màu trắng Đấy anh em nào thích màu trắng Đấy, Màu trắng thì cũng rất là đẹp Nếu mà bạn nào đi mà giữ được tốt thì đi màu trắng lên kiểu phối đồ thứ lên đồ rất là đẹp luôn mọi người phần gót này nó được làm vuốt lên này để giữ gót rất là chắc chắn và phần đệm gót cũng rất là dày dặn và cái lót giày của nó cũng rất là dày nha mọi người lót giày cũng rất là dày để giúp cho mọi người xem đấy, lót giày được thuôn theo lòng bàn chân và thiết kế rất là bám đây mọi người đấy, chống trơn thiết kế chống trơn và nó đỡ hai bên ờ, lòng bàn chân giúp đi không bị tê chân đấy, rất là nảy ok và còn uh, mẫu tiếp theo nữa theo là giới thiệu đến mọi người mẫu giày Liling à, AITS071 đây là đôi giày thuộc dòng Liling Saga kiểu robot mọi người nhỉ thiết kế kiểu robot đấy đây là màu uh, bạc màu trắng bạc kết hợp một chút màu xanh dương đấy dòng đế uh, à, Lining Saga thì nó cấu trúc đế nó luôn là như này đấy, trông rất là hay với các uh, với chất liệu cao su chống mài mòn công nghệ non minh kinh và công nghệ multi flex giúp chống lật non minh kinh thì uh, giúp cho giày đi nó được bám nền hơn cũng như nó mềm hơn multi flex thì chính là cái gờ chống lật ở đây giúp chống lật cổ chân nha mọi người và chất liệu uh, da màu bạc da trơn nha có thể dễ dàng lau chùi đây là một vòng vải trông ngóng ngóng nha mọi người nha đôi này thì form mọi người có thể nhìn thấy là form đôi này sẽ là hơi ôm nên là anh em chân bé sẽ không đi được à, gót đệm gót cũng rất là dày dặn và lót giày cũng giống như đôi Hùng vừa giới thiệu trước nha đôi này thì có giá gốc là 499 tệ tương đương khoảng 1 triệu 750 và giá bán ờ, thị trường chung tại Việt Nam hiện tại cũng là bằng đôi trước là 1 triệu 450 nghìn nha mọi người nhưng nhiên bên Hùng đang có mức giá khuyến mãi rất là sâu Sâu nhất từ trước đến giờ Nên anh em quan tâm thì inbox ngay đôi này thì cũng chỉ còn size 41 ờ, và 42 thôi nha mọi người 41 và 42 thôi các size khác không còn Đấy. chỗ này cũng à, có đặc điểm là đi cũng rất là nhẹ và êm nha mọi người ngoài ra thì nó còn có cái màu này nó còn có cái màu này đấy nếu anh em thích màu sắc hơn thì có thể chọn màu này màu này thì trông sẽ nổi bật hơn và trẻ trung hơn đúng không màu xanh dương kết hợp màu cam rất là đẹp đấy rất là chắc chắn dày dặn và đi cũng rất bám nền mọi người cũng như là rất là êm đây chất liệu giảm chấn đây đấy đôi này thì có đặc điểm khá là nhẹ và ôm chân form giày khá gọn nha mọi người là anh em chân bè thì không đi được anh em chân bè thì lại hơi kỵ form đôi này cái này uh, chống lật cổ chân rất an toàn nhé nói chung cả hai mẫu giày mà hôm nay ông giới thiệu thì đều chống lật cổ chân rất là an toàn đôi chân luôn đấy thì đôi này thì còn size 41 42 ờ, và còn cả size 43 đấy màu bạc thì không còn 43 còn size 39 hay là size 40 ờ, thì không có nha mọi người không còn giày rất là ngon và cam kết là hàng chính hãng chất lượng và bảo hành một tháng cho anh em à, ông lưu ý mọi người là trước kia có lẽ là mọi người nếu mà anh em chơi cầu lông lâu rồi có lẽ là mọi người đã từng nhìn thấy mẫu giày này trước kia nhưng đây là mẫu giày mới có nghĩa là nó được uh, sản xuất lại tức là nó được nó vẫn dựa trên thiết kế cũ chỉ là nó có đổi mã mới rồi và là mẫu được sản xuất mới hoàn toàn chứ không phải mẫu giày ngày xưa hàng tồn nha mọi người mẫu này thì được sản xuất ờ, tháng 7 năm 2022 và được nhập về Việt Nam vào uh, cuối năm 2022 và đầu năm 2023 nha mọi người nên nó vẫn còn rất là mới Đấy, coi như là mới sản xuất luôn nha mọi người chứ không phải là mẫu giày trước kia mẫu giày này là mẫu mới mã là Lining AITS 071 nha không phải mẫu giày cũ nên là mọi người hoàn toàn yên tâm về chất lượng đấy tại vì cái ờ, đôi thiết kế này ấy, ngày xưa đã năm 2017 2018 đã từng có mẫu giày giống như này rồi nhưng đây là mẫu giày được sản xuất mới hoàn toàn vào tháng 7 2023 nha mọi người trên hộp giày có ghi đây trên hộp giày có ghi đây và thậm chí là dưới lót của đôi giày có ghi nhưng mà có những đôi thì nó mở nó có in mình rút cái lót ra cho mọi người xem đây thì nó có có in trong này nhưng mà nhiều khi nó mờ nó nhòe nên mọi người không thể nhìn rõ được nhìn nhìn nhìn thì vẫn nhìn được đấy, có đôi thì nhìn rõ có đôi thì kiểu bị mờ đấy thì trên hộp giày có ghi mọi người trên hộp giày có ghi ngày tháng sản xuất này đấy, ngày 16 tháng 7 này 2022 nha mọi người là mẫu mới nha không phải mẫu cũ nha mọi người chỉ nó nó nó được sản xuất dựa trên cái thiết kế cũ còn chất liệu hay là năm sản xuất tất cả các thứ đều là mới nha đấy thì hai mẫu này là hai mẫu đang được khuyến mãi sâu nhất và cũng rất là ngon hôm, hôm nay hùng làm video giới thiệu mọi người mọi người tranh thủ cơ hội nhá à, các cái size thì các size còn thì hùng đã giới thiệu đến mọi người hết rồi đấy thì anh em còn size nào thì size đấy còn giá thì do khuyến mãi rất sâu hùng để mức giá quá tốt nên là không không dám công khai người sẽ bị ờ, bên hãng nhắc nhở đấy. nói chung là mình bán giá tốt cho anh em nên là là không thể công khai được đấy, nói dễ hiểu là như thế thì anh em ờ, thực sự quan tâm và muốn mua giày thì phải nắm bắt cơ hội này luôn bởi vì là từ đầu năm đến giờ chưa có một chương trình khuyến mãi giày nào bên hùng mà khuyến mãi sâu như này rồi cảm ơn mọi người rất nhiều ạ